Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021, tức ngày 21 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày canh tuất, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tuất hôm nay là giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Một, Tử vi tuổi Tý, Hôm nay người tuổi Tý cần phải hết sức tập trung vào công việc của mình nếu không muốn mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo mà bạn đã vạch ra thương quan xuất hiện có thể gây không ít cản trở khiến vận trình của bạn khó mà suôn sẻ. Dù trong hoàn cảnh nào, người tuổi Tý cũng phải nhớ làm tốt việc của mình, đúng nhiệm vụ, đúng bổn phận. Bạn đừng lo nhiều chuyện bao đồng, trước khi giúp đỡ người khác thì việc của mình phải xong xuôi đã. Ngay thủy thổ xung khắc còn tạo ra những bất đồng trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Nếu cả hai người không ai chịu nhún nhường mà cứ căng thẳng thì sớm muộn gì già néo cũng đứt dây. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân tị, 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tuất Sửu tương hình ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu. Ngày càng có nhiều hiểu lầm nảy sinh giữa hai bạn khi mà sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến mối quan hệ hiện tại dạn nứt. Chính ấn xuất hiện lại mang tới những tin mừng trong công việc cho con giáp này. Dường như những lúc tình cảm rối ren thì bạn lại có xu hướng vùi đầu vào công việc để đỡ nghĩ ngợi lung tung nên đạt được những hiệu quả rất bất ngờ. Trong ngày hôm nay bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong công việc, Cấp trên cũng có ý định cất nhắc bạn vào một vị trí cao hơn với những biểu hiện xuất sắc của bạn trước đó. Tuy nhiên, bạn nên tỏ ra là người khiêm nhường và tránh tỏ ra ngạo mạn quá sớm để không gây ấn tượng xấu về bản thân. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Người tuổi dần trong ngày hôm nay được tam hợp quý nhân che chở sẽ có được nhiều may mắn hơn hẳn. Bằng sự khôn ngoan và mạnh mẽ của mình, bạn hoàn thành tốt mọi mục tiêu đã đề ra, thậm chí còn đạt được kết quả ngoài mong đợi. Lại thêm thiên tài trở mệnh, tiền bạc của người tuổi dần cũng dùng dình trong thời điểm này. Bạn tính tới chuyện mua thêm một cơ ngơi hoặc đầu tư thêm vào một nghề tay trái. Tiềm năng khá ổn, có thể tiến hành ngay sẽ rất tốt. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc là điểm báo sức khỏe yếu kém, con giáp này nên chú ý nhiều hơn tới thân thể. Ra ngoài nhiều, làm việc liên tục sẽ khiến bạn xuống sức rất nhanh, cần dành thời gian để nghỉ ngơi, giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày hôm nay Tuất Mão nhị hợp rất tốt cho các mối quan hệ làm ăn của người tuổi Mão. Nhờ sự khéo léo và biết cách xây dựng quan hệ xã giao từ trước, lại thêm năng lực tự có mà những chú mèo đã gây dựng được vị trí được nhiều người mơ ước. Lúc này, sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể. Trong ngày chủ nhật cuối tuần này chính tài ghé thăm giúp bản mệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa thu nhập vững vàng và ổn định giúp cho bạn được thoải mái làm những điều mình mong muốn. Mộc khắc thổ, nhiều chuyện bất ngờ nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm khiến cho người tuổi mão không kịp trở tay, hàng loạt hiểu lầm và mâu thuẫn bùng nổ. Thời điểm này, tốt nhất bạn nên bình tĩnh và cân nhắc lời nói để không gây tổn thương cho người mình yêu. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn. Tuất thìn tương xung là điểm báo người tuổi thìn có thể gặp rắc rối do đào hoa xấu gây ra. Những hiểu lầm liên tiếp nảy sinh khiến cho tình cảm của các cặp đôi dễ dàng dạn nứt. Người độc thân tuổi thìn kỳ vọng quá cao vào chuyện tình cảm mới đang manh nha chưa hề có một khẳng định rõ rệt nào. Bạn mong muốn nhiều thứ vượt ngoài tầm với mà quên mất rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất mông lung và chính bạn cũng chưa hiểu hết về đối phương. Điểm sáng duy nhất trong hôm nay của người tuổi thìn là nhờ thiên ấn giúp sức, con giáp này nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề tồn động đã lâu. Bạn mong muốn được cấp trên nâng đỡ và cố gắng hết sức mình để chứng minh năng lực của bản thân giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thân, Dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay có sự xuất hiện của thiên quan cũng kéo theo họa tiểu nhân quấy phá khiến vận trình của bạn lên xuống khá thất thường. Con giáp này luôn cố gắng rất nhiều để chứng minh năng lực của mình nhưng cứ gần thành công thì lại bị đạp đổ. Bản mệnh không có sự đề phòng cần thiết, dễ tin người nên dễ sập bẫy, chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đừng để bản thân trở thành người dễ bị lợi dụng vì tin người quá đáng. Trước hết, bạn cần phải học cách bảo vệ mình tốt hơn thay vì chỉ cặm cụi vào việc phát triển như thế. Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này chuyện tình cảm vô cùng suôn sẻ. Đúng là tình yêu có sức mạnh xua tan mọi thứ ảm đạm trong tâm hồn, dù tâm trạng đang buồn bã vì bị gây khó dễ trong công việc nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy là mọi nỗi buồn trong bạn đều tan biến hết. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Người tuổi ngọ vào chủ nhật này được tam hợp cục che chở vì thế đường tài lộc khởi phát, tiền bạc dư dôi, nhiều điều thuận lợi đến với bạn trong hôm nay. Bản mệnh càng làm càng ham bởi tiền bạc không ngừng đổ về đầy túi. Chính quan độ mệnh, đường công danh sự nghiệp của người tuổi ngọ đang trên đà thăng tiến. Bạn biết điểm mạnh của mình ở đâu và dồn sức để phát huy thế mạnh đó, không để cho cơ hội vụt qua mất. Nhờ vậy, bản mệnh đạt được rất nhiều mục tiêu mà mình phấn đấu, cả về công danh và tiền bạc đều đạt được mức đáng ngưỡng mộ. Hỏa sinh thổ báo tin vui về đường tình duyên của bản mệnh. Trải qua biết bao sóng gió, các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cả hai nhận ra vị trí không thể thay thế của đối phương trong tim mình nên sẽ sớm tính đến chuyện về chung một nhà. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi. Tuất mùi tương phá có thể là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của người tuổi mùi không được như ý muốn, Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau chồng chất càng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Cả hai thường xuyên làm tổn thương nhau bằng những lời nói nặng nề. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của bạn trong ngày chủ nhật cuối tuần này. Công việc vì thế cũng chẳng đạt được hiệu suất như thường ngày. Bạn có thể bị khiển trách vì thái độ thiếu tập trung của mình. Thổ khí vượng còn mang lại cho người tuổi mùi cảm giác bất an, cơ thể mỏi mệt, Tuy nhiên, đừng lo lắng quá, có thể bạn chỉ bị lao lực do suy nghĩ quá độ mà thôi. Nếu lo ngại thì nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, Ngày hôm nay người tuổi thân được tam hội cục che trở nên vận trình hanh thông, công việc suôn sẻ, tình cảm cũng tiến triển thuận lợi. Vốn là con giáp nhanh nhẹn, lại sẵn máu liều nên nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì con giáp này sẽ có tiềm năng giàu rất nhanh. Tỷ kiên nhập cục là lời cảnh báo người tuổi thân có thể gặp rắc rối khi qua đề cao cái tôi cá nhân mà không nhận lời khuyên từ mọi người xung quanh. Rủi ro là điều không tránh khỏi và không phải ai cũng có đủ sáng suốt để nhận ra nguy cơ tiềm ẩn, bạn nên đón nhận những lời nhắc nhở của mọi người để đề phòng bất chắc xảy ra. Ngày thổ sinh kim, người độc thân tuổi thân có đường tình duyên đào hoa nở rộ, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho tin vui sắp tới. Bạn sẽ không thể biết được tình yêu đến bất ngờ như thế nào. Đôi khi người đó ở ngay bên cạnh ta bao lâu mà ta nào hay biết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tý thìn, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu. Tử vi 12 con giáp miễn phí chỉ ra rằng trong ngày hôm nay do tác động của tuất dậu tương hại, chuyện tình cảm dạn nứt là nguyên nhân khiến cho người tuổi dậu tâm trạng sa sút, tinh thần kém sắc trong hôm nay. Đôi bên có những bí mật không chia sẻ với nhau dẫn đến hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Kiếp tài còn là lời cảnh báo về nguy cơ phá tài của con giáp này,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 thổ khí vượng, sức khỏe của người tuổi tuất không được tốt cho lắm. Con giáp này dễ bị ảnh hưởng ở đường tiêu hóa, không cảm thấy ăn uống ngon miệng, dễ bỏ bữa, ăn uống không đủ chất. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Thực thần xuất hiện mang tới may mắn về tài lộc cho tuổi hợi trong ngày chủ nhật cuối tuần này bản mệnh kiếm được tiền từ những cơ hội không thể tin được, quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối cho bản mệnh tìm ra được thời cơ trong khó khăn,